xin đừng lấy em đi Hãy mang em về trốn xuân thì Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh Ngày nào còn trò chuyện với anh Em nói em thương anh mà Nói em yêu anh mà Cớ sao ta lại hóa chia xa Đóa phong lam lặng lẽ mơ màng Nàng dịu dàng tựa đèn phú vinh Đẹp rằng người chẳng cần cố sinh Ok, đó là video ghép đấy Hello, hello, xin chào mọi người À, lâu lắm rồi mới làm cái video là up lên YouTube tầm à, khoảng tháng nay thì chưa up cái nào hết thì à, hôm nay Linh sẽ làm một video hướng dẫn lắp một cái bộ âm thanh thu âm mini tại nhà và thu âm chi tiết ở trên phần mềm ở trên laptop như thế nào ha ok và đây đây là nguyên cái bộ của một cái bạn ở trên Facebook thì bạn ấy mới nói là thôi bây giờ mua xong rồi test luôn dùm em cái laptop với lại cái bộ đấy à, để up lên YouTube đấy cho bạn ấy xem trước khi mà gửi đi thì bạn ấy đã cọc tiền laptop và bộ này rồi ở đây là Focusrite Solo nha các bạn và tiếp theo là Micro BCK 200 đây và chân kẹp này màn lọc này kẹp điện thoại jack dây livestream dây mic laptop Asus thì Linh cũng bán laptop lên nha các bạn thì à, trong laptop này Linh đã cài hết cái phần mềm từ phần mềm Cubase cho đến dựng Flip rồi OBS tất cả mọi thứ để cho bạn ấy có thể sử dụng được đấy thì bây giờ Linh sẽ lắp ráp cái bộ này và hát test và thu âm rồi làm clip hướng dẫn cho các bạn thu âm luôn thì như nào ok bây giờ mình lắp ráp bộ này lên đây ha rồi sau đó mình sẽ làm ha ok ok sau khi lắp sáp xong thì đây đây là một cái laptop một điện thoại đấy bộ thu âm solo gen 3 với bck 200 thì bộ thu âm này có công dụng là làm gì các bạn thu âm được tất cả mọi thứ từ voice over cho đến rap tất cả mọi thứ luôn ha hát có thể livestream được qua cổng livestream ha dây livestream đó đi thẳng vào điện thoại để livestream thì đây đây các bạn đấy cách lắp rất là đơn giản các bạn có thể lắp được Ok, hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với Trường Linh à, đến từ bostudio.vn ừ, à, Theo như à, đã nói thì hôm nay Linh sẽ thu âm một cái bài hát và trong cái quá trình thu âm á, là sẽ hướng dẫn à, cách thu trên cái project của bên BU như thế nào thì đơn giản lắm ở trước các bạn là một cái màn hình đấy thì sau khi cài Cubase 10 hết rồi thì bây giờ mình sẽ mở cái project hát live lên mình sẽ chỉnh sửa nó thành một cái project thu âm để mà mình có thể thu âm và bây giờ thì Linh xin phép là xíu nữa Linh sẽ cắm cái dây này để thu âm và quay lại cho điện thoại để cái tiếng mà trong khi hát á, trong khi thu á và trong khi mình nói á, thì các bạn có thể nghe được Ok, tắt cái này ha tắt hết luôn để cho nó hiện lên cái giao diện đã rồi đây đây là giao diện mấy cái bản vang này á các bạn đừng có tắt tại vì nó là rắc nha các bạn hãy để nó xuống dưới rồi mình tắt luôn cái thằng EQ đi tắt luôn phần tool luôn mình chỉ để lại cái giao diện là bốn này thôi đấy và bây giờ mình sẽ đây mình sẽ xóa và sẽ làm từng chắc ha và bây giờ mình sẽ xóa cái mp3 luôn xóa nè rồi đó là bước đầu tiên bước thứ hai mình sẽ cho nó về cái driver của cái thằng Focusrite này tại vì à, mình sử dụng Focusrite, mình thu âm thì nó sẽ có driver thì mình sẽ chọn cái driver của nó thay vì mình hát livestream á thì là mình sẽ chọn cái thằng driver ASIO à, e sẽ ảo rồi bây giờ mình sẽ nhấn nè studio ha vào studio setup rồi sau đó linh sẽ cố gắng làm chậm nhất để các bạn có thể cao coi được sau đó nó sẽ hiện lên một cái bảng nhỏ như thế này và mình sẽ chọn VFT Audio System đây sau đó ở đây ha ở đây nè Visio System nè mình nó đang ở chọn là audio Link rồi tại vì mình đã livestream mình hát lấy nhạc từ YouTube à, trực tiếp lên YouTube thì mình sẽ lấy thằng này nhưng mà bây giờ mình thu âm mình thu âm nha nhớ là mình thu âm thì mình chọn Focusrite USB còn cái phần mà thu âm bằng icon đó thì Linh sẽ hướng dẫn sau bây giờ Linh sẽ thu âm bằng Focusrite trên rồi check hát live rồi mình sẽ chọn Focusrite USB sau đó nó sẽ đổi giao diện ha sau đó mình nhấn ok tiếp theo ở trên bàn phím mình sẽ nhấn dùm linh là phím F4 à, F4 để mình set lại cái âm thanh set lại cái project để mình có thể thu âm và nghe được đầu tiên mình sẽ xóa đây output và input thôi nha đầu tiên mình sẽ ở phần output mình sẽ xóa cái phần output này đi remove đi nha remove này remove nha remove bus output rồi thứ hai là vào phần input mình sẽ xóa cái thằng bit này luôn mình sẽ xóa thằng bit luôn nha đó đó là hai thao tác tiếp theo và mình sẽ chọn ví dụ bây giờ Pocket Drive này một bit thì mình sẽ để một bit như thế này và tiếp theo mình sẽ chọn thêm một cái cổng nhạc cụ nữa cổng nhạc cụ và cổng micro thì chắc chắn là mono rồi các bạn chọn mono sau đó các bạn đổi tên nó đi đổi tên nó ví dụ ở đây à, là à, nhạc cụ đi nè tại vì cái cái um, cổng thứ hai của Focusrite Solo á là cổng 6 ly nhạc cụ guitar hay gì đó để đây là mình sẽ chọn là cổng số 2 tiếp theo mic mình sẽ chọn là cổng 1 ok thế là đã mình có set mic rồi tiếp theo nữa mình qua phần output để mình chọn cái cổng nghe vậy thì cổng nghe của nó là cổng output 1 và output 2 đấy rồi, trên tai nghe của Linh đã nghe được tiếng Trên tai nghe của Linh đã nghe được tiếng nha mọi người à, Mình sẽ à, Đấy, độ vang rất là nhiều Rồi, bây giờ mình sẽ cắm cái dây này Để cho cái điện thoại Linh đang quay nó thu lại cái âm thanh mà Linh nghe để cho mọi người nghe luôn nhưng mà âm thanh này gọi là âm thanh mono nha mọi người tại vì đi vào cổng mic của điện thoại cho nên mono tại vì ở đây cái phần mềm OBS nó không lấy được tất cả cái âm thanh trên cái thằng Cubase của mình khi mình chọn cái Pocket Drive này rồi thì nó chỉ nghe được cái giọng một thôi nó không có output được hết tất cả hiệu ứng trên tai nghe linh đang nghe vào cái phần OBS quay màn hình cho mọi người nghe vì vậy Linh phải sử dụng cái này để Linh cấm tại vì à, Linh muốn lấy cái âm thanh xì tê bằng cái dây livestream today á nhưng mà thôi bây giờ mình đang test cái bộ 6 ly với lại cái này thì thôi linh sẽ cắm cái mono cho mọi người nghe nhưng mà sau đó mọi người hãy nghe lại cái bản thu xong á thì là âm thanh xuất ra thì mọi người sẽ biết được là như thế nào ok linh sẽ cắm nó vào nha hello đó mọi người đã nghe độ vang nghe tất cả mọi thứ từ cái dây thu âm nó vào điện thoại rồi mà không biết nó có vô hay không nữa <laughs> tính sao đi rồi ok đó là cái phần rồi tiếp theo mình đã set âm thanh xong rồi và bây giờ mình sẽ để cái cổng nhạc này như thế nào rồi à, ở đây à, mình sẽ tắt đồ vang đi ha để linh tắt đồ vang alo alo rồi ở đây linh sẽ thấy là các bạn sẽ thấy ha à, mình à, đang à, cái giọng hát là cái vocal hiệu ứng á thu âm một lần bây giờ mình bỏ luôn cái thằng thu âm một lần đi Đấy, nó không cần thiết nữa. Tại vì sao? Tại mình không cần phải thu âm nhạc và giọng vào, cho nên mình remove nó luôn. Tiếp theo là mình sẽ lấy phần nhạc và giọng hát. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tắt cái loa vàng của nhạc đi nha mọi người. Rồi mình nhấn vào cái track nhạc ở đây. Mình sẽ set lại cái âm thanh. Đây, bây giờ nó không có âm thanh nữa nè thì mình không cần nữa đây là nhạc thì mình bỏ nhạc từ ở bên ngoài vào thì mình không cần thiết set cái input nó làm gì kệ để luôn và mình chỉ cần đây cái cổng này đã có rồi tiếp theo là giọng hát thì mình sẽ set cái mic nào mic một hay là nhạc cụ nhớ nha mọi người tại vì ờ, khi các bạn không có set cái mic hay là nhạc cụ thì nó sẽ không vào không thu âm được đấy rồi tiếp theo đó là tới đây là là mọi người hiểu rồi đúng không rồi tiếp theo chúng ta sẽ double check lên ví dụ máy các bạn mạnh một tí á, thì các bạn double chắc lên tầm khoảng hai ba chắc gì đó bạn thu cho nó tiện thì thu âm mà có chắc trên chắc dưới nó mới tiện ha rồi bây giờ mình sẽ nhấn chuột phải vào giọng hát ha nhấn chuột phải vào giọng hát mình sẽ double chắc lên đây đây rồi mình sẽ tắt cái loa mình sẽ tắt cái loa vàng đi hết ha các bạn nhớ cái loa vàng này là gì là cái monitor nghe lại trên giọng trên tai nghe của mình để mình thu âm cho nó chuẩn tại vì mình sẽ nghe được cái giọng hát của mình ở trên đây đây mình sẽ để là KTV đi hoặc là monitor nghe lại đó thì cái cái này mình không được tắt cái nút vàng nha nếu mình tắt là tiếng nó sẽ mất hết đấy đây là giọng hát nằm ở trên tai nghe của mình được chưa rồi đây là cái vocal mình sẽ đặt ví dụ như là một cái vocal một đi rồi, mình sẽ đúp nó lên tiếp. Vocal 2 ha. Vocal 2. Rồi, mình đúp lên tiếp nếu mà các bạn thu nhiều chắc. Nhớ nha, mình đúp lên tiếp vocal 3. Ok. À, đây là đây đấy đấy. Ok, mình có 3 chắc vocal. Mình có thể thu trên 3 chắc này. Sau đó mình ở đây thì mình nghe thôi ha. Mình mở đầu vang đây thôi, hoặc là mình chỉnh sửa ở đây cũng được ha. Rồi, tiếp theo đây là bước tiếp theo nè cái bước này là đã xong rồi ha các bạn rồi bước tiếp theo là gì là chúng mình bỏ nhạc vào hoặc là bỏ một cái video karaoke vào mình hát đây ví dụ ở đây mình sẽ bỏ một video thì mình sẽ chọn vào cái trách nhạc nha mình chọn vào trách nhạc sau đó mình nhấn file import import nha rồi mình nhấn audio file audio file nha các bạn sau đó thì mình sẽ chọn một cái đường dẫn ví dụ như mình đã tải một cái bài á à, lộn à, video chứ video inbox video file nha video trước tại vì mình hướng dẫn tại vì có nhiều bạn sẽ tải những cái karaoke ở trên cái um, youtube á thì mình sẽ có một cái video karaoke mình chọn download này đây anh từng cố gắng thì các bạn nhớ nếu các bạn không có nhấn file này nó không chạy á, thì các bạn nhớ đổi tên nó nha tại vì tại vì sao à, phần mềm này của nước ngoài cho nên nó không có hiểu tiếng Việt mình đâu mình sẽ đổi tên anh từng cố gắng ok anh từng cố gắng đấy nó không chờ đổi má ơi ok chơi luôn chắc này nó hiểu tiếng việt nè ok ok rồi nó hiện cái bảng này vậy thì một ở đây là không lặp lại nè đấy nó không lặp lại nè đấy tùy ha các bạn muốn nó lặp lại hay không tùy thôi nhưng mà nhấn ok đi tắt rồi à, nó đã hiện ra cái bảng karaoke nè đã chưa đó bước tiếp theo là là gì các bạn kéo cái nhạc này nè kéo cái nhạc này các bạn đè im nha giữ chuột kéo cái nhạc này lên trên kéo nhạc này lên trên đó để mình để trắc nhạc này để mình hạ tông nâng tông hay gì đó mình ok rồi cái karaoke này nó đang chạy vào vậy thì bây giờ mình muốn nó hiện cái bảng karaoke lên thì mình nhấn cái gì F8 nha mọi người F8 trên bàn phím nó sẽ nhấn cái bảng karaoke lên đây là màn hình karaoke thì khi mà mình play nè play thử nha đó ok chưa đó thấy chưa nó sẽ hiện lên karaoke cho mình hát luôn đó đó là cái cách để các bạn có thể thu uh, karaoke đấy nhưng mà bây giờ linh không có thu bằng karaoke linh không cần phải karaoke tại vì cái beat này là beat nó chưa có karaoke trên mạng một bài hát của dắt một bài hát của dắt ha đó là inbox nè audio file à, mình sẽ chọn đơm đớm đây đơm đớm ok một cái rồi nó sẽ ra ha các bạn đây thu nhỏ phóng nhỏ bằng chữ G và chữ H nha mọi người hoặc là mọi người có thể để dưới đây nè các bạn có thể thu nhỏ phóng nhỏ nha cái này cơ bản cho nên các bạn mình sẽ làm dẫn sau đó ok chưa rồi bit này bắt đầu mình sẽ hạ tông hay nâng tông thì mình phải phần vào phần insert vào phần insert của cái thằng uh, nhạc mình sẽ nhấn auto key lên rồi mình sẽ chọn hạ tông hay nâng tông ví dụ bài này nó thấp quá thì mình sẽ hạ tông nâng tông ở đây để cho nó tiện cái giọng hát của mình hoặc là nó là tông nữ thì mình sẽ hạ tông nâng tông làm sao để cho nó có thể vừa với cái giọng hát của mình thì ở đây mình không cần nâng, nâng tông hay hạ tông tại vì nó đủ hát rồi rồi mình sẽ chạy hoặc là mình chọn cái file à, đớm bỏ dưới đây luôn cho nó dò luôn ha các bạn thì một là mình sẽ chọn file ở ngoài hai là mình sẽ lên cái play nhạc để mình nhấn cái này đó nó đã xong nó là si dán trưởng rồi mình nhấn send autotune cái thì khi mà nhấn send autotune này á, thì nó sẽ vào hết luôn ba cái chắc ba cái auto autotune của chắc đây thấy không nó vô nè đó đây là chắc nha mỗi chắc thứ nhất nè chắc thứ hai mỗi chắc đều có một cái auto autotune khác nhau nha mọi người đấy nó một cái chắc auto autotune thì mình sẽ chỉnh được một trên một chắc là một cái autotune khác nhau một hiệu ứng khác nhau nha mọi người ở đây có ba chắc thì nó là ba hiệu ứng khác nhau và cái chắc thứ tư này là chắc mình nghe thì nó là cũng là khác nhau luôn thì mình mở cái chắc mà mình nghe lên để làm gì để mình có thể điều khiển nó sau đó mình đúp lên đấy rồi tông này đây mình biết rồi tắt đi ha tắt tông đi nha rồi mình có thể kéo nó nhẹ nhẹ lại nè đó rồi tiếp theo mình để tool đây để mình thu cho nó hợp lý rồi độ vang mở độ vang nhẹ lên nha đây đi cái độ vang hơi nhiều cho nên linh uh, giảm nó lại một tí thường thường thì độ vang ít lắm mấy cái bài này ít lắm rồi mình cho đó nhẹ nhẹ thôi ha tại vì nó quá nhiều đấy <clears throat> ok rồi bắt đầu thu ha thì trước khi thu thì linh sẽ seo lại cái đây control net để seo lại ừ. hoặc là các bạn tạo một cái file mới tên bài hát mới luôn đấy rồi sẽ là nha rồi ok bây giờ mình sẽ nhấn nút B phở nha chữ B phở trên bàn phím để cho nó pao cái đoạn này lại thì nó trong cái vùng thôi nó trong cái vùng này thôi ok đấy tiếp theo làm gì thu âm thôi rồi bây giờ cái này là không có thu cái này nha cái này là để nghe thôi nha rồi bắt đầu mình sẽ thu cái vocal này bây giờ tiếp theo là mình sẽ lấy cái beat cốc cốc đâu đây mình sẽ lấy à lộn mình sẽ lấy cái lời nha mọi người hợp âm việt đi ví dụ như vào âm việt mình sẽ lấy cái lời mình sẽ lấy cái lời của bài hát đấy bài này là đơm đớm của sắp đây nó nằm ở đây luôn rồi nó nhưng mà theo phong cách của Nguyễn Đình Vũ đấy các bạn ok rồi có lời rồi mình chơi thôi tắt cái này đi nhá ok rồi thu thì mình sẽ như thế nào thì mình sẽ nhấn vào cái chắc màu đỏ đây sau đó mình sẽ đây nó có công cụ nè mình sẽ chọn cái khúc mình thu ví dụ đây ha rồi play ha Uầy, nhạc hơi to nhạc hơi to thì mình sẽ vào cái in nhạc nè mình nhấn vào nhạc nè mình giảm cái nhạc xíu xíu nhạc hơi to là mình cho 10 thôi tại vì mình sẽ kiểm soát được cái giọng mình hát ok à, ok ha rồi thu nha mình nhấn đỏ đây và nhấn play đây một cái xong mình nhấn đỏ đây ha nhớ nha play xong nhấn đỏ đây ha rồi ok chơi nè na na na na na na na gió ơi xin đừng lấy em đi thấy mang em về chốn xuân thì Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh Ngày nào còn trò chuyện với anh Em nói em thương anh mà Nói em yêu anh mà Cớ sao ta lại hóa chia xa Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng Nàng dịu dàng tựa đèn phố vinh Đẹp rằng người chẳng cần cố sinh ok đó các bạn thấy không thấy là nó sẽ như thế này đây mình sẽ giãn ra thì cái giọng mình nó hát nó vào đây ha đây ví dụ nghe lại nè gió ơi xin đừng lấy em đi chữ xin nó bị phô một tí nhưng mà chỉnh phô vẫn được còn nếu mà các bạn nào muốn hát chuẩn hơn thì các bạn có thể thu lại khúc này rồi bây giờ cái sóng âm này sao nó quá nhỏ đúng không cái sóng âm này nó quá nhỏ so với lại cái um, thì bây giờ mình sẽ cho cái cái nút mà của con Focusrite á mình sẽ cho nó lên tầm khoảng tùy mình làm sao đừng cho đỏ nha khi mình hát á đừng cho nó đỏ là được nó chỉ nhảy xanh xanh này đây bây giờ mình sẽ cho cái mic nó lên một tí đấy rồi mình hát lại khúc này nha các bạn rồi mình xóa đi là mình nhấn vô nó hoặc là mình nhấn phím số 5 nó sẽ có cái tẩy trang nè tẩy nè đó rồi xong mình nhấn lại số 1 đấy xong bắt đầu mình thu lại nha mình lấy feel ha cảm giác mình feel lại nha rồi ok nhấn play xong nhấn thu ok tiếp nè đó mình cho sóng âm nó đẹp đẹp rồi nha gió ơi xin đừng lấy em đi hãy mang em về chốn xuân thì Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh Ngày nào còn trò chuyện với anh Em nói em thương anh mà Nói em yêu anh mà Cớ sao ta lại hóa chia xa Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng Nắng dịu dàng tựa đèn phố Vinh Đẹp rằng người chẳng cần cố sinh Wow Đấy, sống âm đẹp chưa? Nhưng mà sao biết không các bạn Cái nhạc nó hơi nhỏ thì bây giờ mình sẽ nghe lại mình sẽ cho nhạc lên cho nhạc lên nha em đi hãy mang em về chốn xuân thì cho lại không nha còn bồi hồi tóc đấy xanh, ngon rồi đây nó còn trò chuyện với anh em nói em thương anh mà nói em yêu anh mà cớ sao ta lại hóa chia xa đóa phong lan lặng lẽ mơ màng nắng dịu dàng tựa đèn phố vinh đẹp rằng người chẳng cần cố sinh đó thấy không các bạn rồi bây giờ mình sẽ cắt những cái đoạn dư ví dụ một là các bạn sẽ cầm cái này các bạn lùa vô đây luôn ha lùa vô luôn các bạn lùa vô luôn đấy nhưng mà nó không có chính xác cái cái cái đuôi này mình ấy mình không có lùa tới đây thì mình sẽ nhấn nút G trên bàn phím đây là cái nút này nè nó canh ô cho mình bây giờ mình không muốn nó canh ô nữa thì mình sẽ muốn tự do hơn đấy thấy chưa hoặc hoặc là các bạn có thể rang rộng ra để các bạn cắt nó các bạn chọn số 3 đây các bạn cắt các bạn cắt đầu cắt đuôi rồi sau đó các bạn chọn lại số 1 hoặc là chọn cái cục tẩy nè các bạn xóa xóa rồi các bạn chọn nó rồi ví dụ mình nghe lại xem như thế nào nhá xin đừng lấy đừng đó chỉ đừng thấy không chỉ đừng nó sai thấy không nè gió xin đừng lấy đó vậy là một là do tune hai là mình do mình cách hát vậy bây giờ mình sẽ các cái khúc này mình sẽ xóa đi hoặc là mình ẩn nó đi bằng cái dấu ít này mình ẩn nó lại xíu mình sẽ lấy nó lại ha rồi bây giờ mình sẽ thu lại khúc đó thì bây giờ mình sẽ không thu ở trên nữa mình thu ở dưới mình nhấn vô vocal 2 mình chọn mình lay sau đó mình sẽ Ừ, đó mình sẽ thu nhưng mà trước khi thu mình sẽ tập cái câu đó đã gió ơi gió ơi xin đừng lấy đó mình sẽ xin đừng đừng đừng đó mình sẽ làm cho cái tune nó vô để cho mình nó hát nó ok hơn ha à, gió gió ơi xin đừng lấy em đi ok gió gió ơi xin đừng lấy em đi đó thấy không ok vô vô tôi rồi đó thì linh phải hát các bạn phải hát chuẩn trước sau đó mình sẽ chỉnh vô mình chỉnh đều vang chỉnh này kia lại thì nó sẽ hay hơn đó mình sẽ thu từng cái câu từng chữ luôn rồi ok tiếp nè ok chơi nha mm, no no no no no no no no no yeah hey blap blap gió gió Gió ơi xin đừng lấy em đi Hãy mang Đó, nhiêu đây rồi là ok rồi là hốt hàng rồi Ok, mình sẽ nhấn số 3 là cái kéo Mình cắt cái vụ cắt đây rồi mình sẽ xóa cái thằng này đi ha Số 5 là xóa đi Rồi sau đó mình sẽ đè control nha các bạn Mình phải đè control Mình mới kéo lên nó sát vậy được ha Hoặc các bạn có thể để dưới nó cũng được không sao Mình sẽ không có dịch chuyển Nếu mà các bạn cầm đây là nó lệch này không nếu mình cầm về nó lệch mình phải đè control đè control để kéo lên cái xuống ok mình nghe lại nhá xin đừng lấy em đi hãy mang em về chốn xuân thì Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh Ngày nào còn trò chuyện với anh Em nói em thương anh mà Nói em yêu anh mà Cớ sao ta lại hóa chia xa Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng nắng dịu dàng đưa đèn phố không nắng dịu dàng nắng dịu dàng ok bây giờ mình hát khúc này lại mình hát. mình cảm giác là cái khúc này nó quấy quá ok mình sẽ cho nó ẩn nó đi hen rồi mình sẽ thu lại tiếp ha mình sẽ nghe mình hát thu đây rồi play nha đây vô câu hai nè play nhớ mình hát đèn là luôn nơi sao ta lại lóa chia xa đóa quên lời các bạn thu lại nha các bạn xóa đi rồi thu lại nè thu lại tiếp nha nhấn vào đây và lấy gái nè em thương anh mà nói em yêu anh mà cớ sao ta lại hóa chia xa đóa phong lam lặng lẽ mơ màng nàng siêu sang tựa đèn phố vinh đẹp sang người chẳng cần cố sinh à. tự nhiên a làm gì không biết gà hóa chia xa ok cắt cái khúc này đi ha đó rồi các bạn xóa nó đi rồi đóa phong hóa chia xa đóa phong lam lặng lẽ mơ màng ok nàng dịu dàng tựa đèn phố vinh đẹp rằng người chẳng cần cố sinh à chữ chữ A này ông sao mình có sinh ra rồi, rồi thu lại chữ đó nha rồi, rồi mình đè lên luôn nha ok mình vào số 3 Play. Sang từ đèn phố vinh đèn đèn đèn có sinh đó mình nhẹ nhàng như thế thôi sau đó mình sẽ cắt nó ra cắt nó ra để mình có thể lấy nó ví dụ là mình nghe lại Đời chẳng cần cố sinh à. đấy thấy không à, hoặc là um, thôi để mình thu lại câu này cho nó liền mà. mang, nàng siêu sang đó nàng siêu sang các bạn đừng có cắt cái hơi thở nha tại vì cái hơi thở là quan trọng mình sẽ cho nó nhỏ lại thôi chứ đừng có cắt hơi thở ok mình theo tiếp nè, theo tiếp nè đóa phong lan lặng lẽ mơ màng đêm ra người chẳng cần cố sinh quên lời các bạn chuyên gia quên lời luôn các bạn ơi cứ vô lại nhá. ta lại hóa chia xa đóa phong lan lặng lẽ mơ màng nàng siêu sang tựa đèn phố vinh đẹp ra người chẳng cần cố sinh wow quá hay quá hay. ok mình sẽ cho nó to ra để mình cắt cái khúc này hoặc là cắt khúc này tùy các bạn nha các bạn muốn cắt khúc nào cũng được làm sao để cho nó vừa và nó không bị giật giật là được ok nhấn control đưa lên sau đó mình sẽ thu lại rồi mình sẽ chọn này luôn chọn hai này mình sẽ vừa ý rồi mình sẽ xóa cái này đi nha xóa này đi nè rồi mình đưa cái này lên đè control đưa lên rồi sau đó mình cắt khúc đuôi xóa luôn đấy thao tác rất nhanh các bạn làm quen với nó là sau đó mình sẽ thao tác rất là nhanh đấy ok ha rồi mình nghe lại khúc này nha nghe lại chưa có độ vang nha các bạn mình đã tắt cái độ vang ở uh, trên này rồi ha mình nhờ có độ vang nè gió ơi xin đừng lấy em đi hãy mang em về chốn xuân thì Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh Ngày nào còn trò chuyện với anh Em nói em thương anh mà Nói em yêu anh mà Cớ sao ta lại hóa chia xa Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng Nàng dịu dàng tựa đèn phố vinh Đẹp rằng người chẳng cần cố sinh Quá hay các bạn ạ à. Rồi ok bây giờ mình sẽ đổ vang nó vừa rồi Ok mình sẽ chơi cái EQ với lại cái Auto Tune. AutoTune với EQ rồi bây giờ mình sẽ mở nó lại ha ừ, mở nó lại nè rồi ok bây giờ mình sẽ chơi nè ví dụ gió ơi xin đừng lấy em đi hãy mang em về chốn xuân thì Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh Ngày nào còn trò chuyện với anh Em nói em thương anh mà Nói em yêu anh mà Cớ sao ta lại hóa chia xa đóa phong lan lặng lẽ mơ màng nàng dịu sang tựa đèn phố vinh đẹp rằng người chẳng cần cố sinh đó thấy không các bạn hát chuẩn chuẩn nhất có thể cho mình để thao sau này á, các bạn biết chỉnh phô rồi các bạn chỉnh nó mượt mà hơn rất là nhiều tun chỉ là một phần để mình nó ảo ảo thôi nhưng mà ký là cái thằng chỉnh phô á là mình sẽ cho cái đó nó sẽ áp sát vô luôn đấy thì tại sao mình có cái màn lọc này kèm cái combo tại vì khi mình thu á cái tiếng phụt phụt cái tiếng gió nó sẽ vào cái mic thì mình khó chịu lắm mình sẽ có cái màn lọc này ha rồi tiếp theo là nghe lại xem coi còn gì thay đổi không Rồi, ví dụ nâng bass nâng chép được đây không đi sáng nâng rất là nhiều về trốn xuân thì Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh Ngày nào còn trò chuyện với anh Em nói em thương anh mà Nói em yêu anh mà Cớ sao ta lại hóa chia xa đóa phong lan lặng lẽ mơ màng Nàng dịu dàng tựa đèn phố vinh Đẹp rằng người chẳng cần cố sinh ok thế là xong rồi thế là thu âm được xong rồi đây mình sẽ hướng dẫn thế thôi tại vì các bạn sẽ làm những cái phần sau nữa ha rồi là mình sẽ tắt đi mình sẽ mang nó lên loa kim âm để mình mix tại vì sao mình phải cần loa kim âm để mình mix nó sẽ chuẩn hơn thứ nhất là về tập âm thứ hai là cái cái âm thanh bass, chép, độ vang nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều nếu các bạn có điều kiện các bạn hãy mua thêm một cái loa để mình có thể là ừ, trong phòng mình nghe lại mình nghe lại chứ mình mix bằng những cái tay the như thế này á, nó sẽ không ổn lắm Ừ, trừ trường hợp những cái người tai nghe rất là nhạy cảm rất là giỏi à, tai nghe rất là, là hay à, đó người ta sẽ làm được hoặc là có năng khiếu về tai nghe khi mà nghe quen cái tần số đó rồi thì họ chỉnh rất là hay đó cho nên nhiều khi các bạn hãy cố gắng lên các bạn tập nghe nhạc mỹ hay là nhạc anh quốc hay là nhạc những cái phòng thu lớn các bạn nghe nhiều vào đó các bạn chỉ nghe trên một cái tai nghe thôi thì nó sẽ ok nó sẽ hợp lý ha à, và như vậy à, để mà các bạn nghe quen được cái tần số trên một cái tai nghe đó thì các bạn nghe bất cứ cái nhạc nào nó sẽ mình sẽ làm được cái cái một cái chuẩn còn nếu các bạn có điều kiện các bạn mua một cái loa kiểm âm hoặc là tai nghe kiểm âm để các bạn khi mà các bạn thu nè tai nghe kiểm âm và loa kiểm âm để làm gì và cái không gian các bạn nghe để làm gì để khi các bạn thu xong như thế này các bạn nghe lại được nó chuẩn và khi mà các bạn master ra các bạn xuất ra ngoài á thì trên điện thoại hay là trên tất cả mọi phương diện nó sẽ hay rồi bây giờ mình sẽ lấy cái project này mình sẽ bỏ qua một cái máy khác để mình mid ha rồi các bạn mình sẽ nhép lại mình sẽ ví dụ như mình sẽ đi xuống dưới mình nhép lại sau đó mình ghép này vô để cho các bạn nghe được là ở ờ, ừ, mình thu âm nó như thế nào ha rồi bây giờ mình sẽ lưu ha chỉ các bạn lưu nè chỉ các bạn lưu đơn giản lắm bây giờ mình sẽ lưu một là mình sẽ lưu một cái project khác đây mình gọi là backup project rồi mình lưu một cái backup project để làm gì thứ nhất là mình sẽ lưu lại được tất cả các audio tất cả các nền nhạc này kia tất cả các những gì là mình đã thu lại rồi mình giữ đó mình buồn thì mình mở lên mình được thu tiếp là thứ nhất thứ hai là mình sẽ thể gửi cho người ta được gửi nguyên cái project đó cho một cái phòng thu lớn cho một cái người mà để chỉnh ví dụ như mình gửi cho bạn mình á thì bạn mình mở lên bạn mình thu tiếp cái khúc đó được giống như uh, anh em mà chơi với nhau ví dụ như sẽ hát chung nhau á ví dụ Anna hát xong lưu lại gửi cái project đó qua cho anh B anh B mở lên nó y chang vậy xong rồi thu tiếp bằng một cái thiết bị khác vẫn được nha các bạn nha rồi à, tiếp theo là mình sẽ lưu lại cái project đây đây mình gọi vô đây ha ví dụ bài này là đơm đớm đi đơm đớm nè đơm đớm uhm. project đi ha đơm đớm linh rồi mình sẽ nhấn vào đây sau đó mình chọn nó rồi, ở đây thì mình sẽ xóa hết nha. Đây, mình remove hết tất cả mọi thứ. Mình chỉ giữ lại cái file và cái audio đó thôi. Đây, ví dụ như là tất cả các file audio đó. Rồi mình sẽ đặt cái tên đó là đơm đớm luôn. Đây là tạo một cái mới nha các bạn. Mới hoàn toàn. Đây, rồi. Ok, thì lúc đó nó sẽ tốt ra hết tất cả mọi thứ luôn là khi mình mở nó lên bây giờ mình tắt cái này ha mình tắt hết ha rồi ok tại vì mình phải nói to tại vì ở đây nó đã tắt cái phần âm thanh trên cái điện thoại mình rồi ở lộn trên cái tai nghe mình rồi và cái điện thoại mình chưa thu lại được rồi bây giờ mình sẽ mở cái rồi check nó lên nè đom đóm nè ok đây đom đóm đây ok các bạn đã nghe được ha nghe lại được rồi âm thanh rồi ha đó thì cái project này các bạn gửi thì ai mở lên nó cũng y chang vậy luôn đó không có thiếu cái gì hết trơn không có thiếu thứ nhất là không có thiếu audio nè còn cái vấn đề hiệu ứng thì các bạn cài à, ví dụ như các bạn cài thiếu thì nó sẽ thiếu thôi ha à, bây giờ mình sẽ là play lại xem nó sẽ như thế nào gió ơi xin đừng lấy em đi hãy mang em về chốn xuân thì Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh Ngày nào còn trò chuyện với anh Em nói em thương anh mà Nói em yêu anh mà Cớ sao ta lại hòa Đấy, thế là xong Đây là cái phần mà thu âm Hướng dẫn các bạn thu âm à, Như thế nào Rồi các bạn à, còn cái phần mà mid nè ừ, Những cái này Chỉnh này kêu này kia Thì Linh sẽ làm một cái video sau Để cho các bạn có thể hiểu được hơn ha và bây giờ linh sẽ bỏ qua loa kim mâm để linh có thể cân lại nhạc với lại cái giọng sau đó mình sẽ cho nó tuôn tuôn tí nữa hoặc là nếu có thể được mình có thể chỉnh phô một tí rồi mình sẽ cắt cái khúc này ra mình sẽ thu mình sẽ nhép khúc này cho các bạn ha ok các bạn và bây giờ mình sẽ mở project này trên Kubi 5 nha thì bữa đây uh, kỹ thuật quý đang xài Kubi 5 để mix nhạc đấy thì bây giờ chỉ cần chân chỉnh và mix lại thôi có đoạn này thôi em đấy thấy không các bạn mình sẽ nghe bằng hai loa JBL 308 đấy mid vocal hơi bị sung đấy với lại cái phòng này cách âm không các bạn nghe giọng nói mình nó không có bị vang đấy cái này là tự tay linh làm từ hai năm rưỡi trước nghe mấy anh em rồi hít keo con chó hơi bị nhiều tại vì <laughs> đây chắc dầu này kia hơi bị say luôn đấy so, so, so xin đừng gió ơi xin đừng ngày đâu còn bồi hồi tóc xanh cái uh, melody á nó có thể là chỉnh phô lại cho mình nè thứ hai nữa là nó có thể là chỉnh được cái nhịp ví dụ cái nhịp đó mình sẽ bị rớt mình sẽ kéo lên đường tí hoặc là mình giảm xuống đường tí ha cái bộ mà các bạn đang nghe à, và linh thu âm lại nó chỉ 5 triệu tròn thôi các bạn nhé à, và linh cũng bán những cái laptop với lại máy tính để mà mình có thể uh, hát hoặc là thu âm được tại nhà đi.